ở ờ, trên tay mình hiện tại là một bản được phân phối chính hãng một bản được phân phối chính hãng nhé nguyên siêu mà bên mình đang bán ra thì à, mình làm clip này để hướng dẫn các bạn là sao mua cho chuẩn được một chiếc máy chính hãng tại vì là với mức giá là hơn 5 triệu không phải là thấp như nhiều khi chúng ta mua mà lại bị máy bóc ra rồi hay là bị máy sách tay ấy đóng lại siêu ấy hay là bị uh, lừa là chính hãng ấy, thì cũng là rất là thiệt thòi chúng ta đúng không Hello, hello, xin chào anh em. Vâng, mình đang có một chiếc uh, Xiaomi à, một chiếc Xiaomi Redmi Note 9 Pro ở đây. Uh, thì thời gian gần đây ấy, mình rất là ít làm về clip um, về chiếc Xiaomi bởi vì thực tế ra mà nói thì hiện tại Xiaomi bản chính hãng nó rất là nhiều, bản sách tay thì ít lắm, nó không không không có nhiều nữa. Thế nên là cũng không có cái dịp nào để làm clip phân biệt hay là so sánh hay là hướng dẫn anh em cách chọn mua những chiếc máy tốt nhất. Nhưng mà cũng có một cái động lực đó là hôm trước một bạn đã xem clip của mình về hướng dẫn cách xem chiếc Xiaomi Redmi Note 8 chính hãng cũng như là chiếc Mi Redmi Note 8 sách tay ấy thì uh, bạn đã có bảo mình là bạn hướng dẫn mình bạn ấy cách cách để các bạn ấy mua chiếc máy Redmi Note 9 Pro này cho chuẩn thì thực tế mà nói ấy, thì bây giờ mình không lấy được bản xe Redmi Note 8 Pro bản sách tay đâu nói chung là không lấy được không có hàng mà bản chính hãng thì bây giờ giá của nó rất là tốt đây là bản uh, với dung lượng là 6 GB RAM bộ trong 128 GB này thì bên mình bán chỉ hơn 5 triệu thôi đây chỉ có hơn 5 triệu thôi bây giờ là ừ, tháng đầu tháng 8 của năm 2020 ấy. còn các bạn mà xem clip này sau này thì các bạn có vào đường link mô tả là các bạn xem giá cụ thể chính xác nhất nhé chứ hiện tại bây giờ bên mình bán chỉ có hơn 5 triệu chiếc máy này thôi cấu hình rất là khỏe luôn pin những nghìn và cũng đầy đủ các tính năng như là hồng ngoại tất cả các thứ thực ra những chiếc Xiaomi mà đắt tiền mười mấy triệu nó không có hồng ngoại đâu hồng ngoại thì để dùng để điều khiển tivi điều hòa cũng như là những thiết bị mà để dùng phải dùng điều khiển của của gia đình mình ấy là những chiếc máy này nó hỗ trợ cực kỳ là tốt luôn đó thì uh, mặc dù là nếu mà người ta bán rẻ hơn thì vẫn là thiệt thòi bởi vì mang tiếng là mua nói là mua chính hãng thì cuối cùng là mua phải sách tay hay mua phải hàng đóng lại rất là nguy hiểm vâng thì việc đầu tiên để nói đến những hàng siêu minh chính hãng ấy thì chúng ta được biết thời gian gần đây khi mà phân phối thị trường quốc tế cũng như là chính hãng tại Việt Nam mà được đơn vị Digicua người ta phân phối tại thị trường Việt Nam ấy thì bao giờ nó sẽ một nó sẽ có đóng gói là rất rất là giống nhau có nghĩa là hộp bao giờ cũng sẽ là màu trắng và đứng trước hộp nó sẽ in hình máy như thế này các bạn có thể xem lại clip mà Redmi Note 8 mà hướng dẫn Redmi Note 8 bên mình ấy, thì uh, chiếc máy sách tay để có hộp màu xanh luôn mà chỉ có chiếc Redmi Note 8 thôi còn chiếc Redmi Note 8 bản chính hãng nó sẽ in hình ở đây thì từ đời Note 8 trở đi thì những cái chiếc máy mới ra đợt gần đây nó đều như thế hết còn như chiếc K30 sách tay bên mình ấy, thì nó sẽ là hộp màu đen hoặc hộp màu trắng K10 Pro hoặc màu đen còn K10 5G sẽ là hộp màu trắng đó là chỉ ghi chữ như vậy thôi không, không, không ghi tên máy đó là bản sách tay của bản chính hãng như này và bao giờ trên hộp của nó sẽ là tiếng Anh đó các bạn lưu ý như vậy nhé đây các bạn nhìn thấy nhá Redmi Note 9 Pro này đó hoặc à, là bên dưới này có thể ghi là dễ dàng truy cập được những vào những ứng dụng Google mà bạn thường xuyên truy cập mà bạn thường xuyên kết nối ấy dễ dàng kết nối vào những ứng dụng Google mà bạn thường xuyên truy cập đó nó tiếng Anh hoàn toàn thôi và bao giờ cũng sẽ là có Google ở đây bởi vì là bản quốc tế bao giờ cũng vậy bản sách tay không bao giờ Google luôn chỉ khi chúng ta unlock và cài ROM quốc tế thì mới có thôi đó ở phần thông tin email của hãng này nó cũng mặc dù là tem giá lên nhưng nó sẽ đầy đủ thông tin tiếng Anh đó các bạn nhìn thấy nhá giờ trên cùng này nó cũng có sẽ có tên máy này ví dụ đây là Redmi Note 9 Pro đấy, phiên bản màu trắng này bạn nhìn đâu đây là màu sắc này thì sách tay thì nó sẽ là tiếng anh à tiếng trung sách tay bao giờ tiếng trung mà chúng ta sẽ không hiểu gì cả đúng không đó bên dưới ghi là có ghi là 6 gb ram và rom là 128 gb đó bằng tiếng anh hết phía dưới tiếp theo là nó sẽ ghi trong hộp gồm những cái gì đó, chúng ta có nhìn thấy nhá trong hộp là có Redmi Note 9 Pro này đó là thân máy này một cái adapter sạc này một cái USB Type-C này đấy, một cái cáp USB Type-C này đó một cái lấy sim đó, một dụng cụ lấy sim này đó, dụng cụ lấy sim dễ dàng này một cái ốp lưng đó một cái cách ấy một sách hướng ứng dụng và một thẻ bảo hành đó bao giờ người ta sẽ ghi như vậy và tên modem tất cả bằng tiếng Anh đấy rất là dễ này được sản xuất bởi công ty Xiaomi này đấy tổng công ty Xiaomi địa chỉ nó ở đâu là ghi đó này đó chúng ta nhìn thấy nhá rất là chi tiết luôn đó sản xuất ở Trung Quốc và bên dưới này có các tiêu chuẩn những cũng như các vùng mà, mà máy này được phân phối đến đây mình nghĩ là vậy đó phía bên này là email này thông tin giống như bản Trung Quốc cũng thế rồi đây và dưới này nó sẽ có thông tin vào ngày tháng sản xuất đây là tháng 5 của năm 2020 đấy rất là mới luôn đúng không đúng không các bạn đó và cái điều quan trọng nhất nhé của cái bản nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam không phải là sách tay bởi vì bây giờ chúng ta có thể mua bản sách tay của Ấn Độ mà thì nó sẽ có hộp tương tự như thế này đúng không đó sách tay Ấn Độ thì sẽ sẽ hộp tương tự như này đó đây thì bao giờ bản chính hãng nhập khẩu tại Việt Nam chúng ta cũng sẽ được thấy một cái tem dán ở ngoài siêu nhé bao giờ người ta giá ngoài siêu phải là giá trong siêu đâu một cái tem tiêu chuẩn của nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam là Dijuo hiện tại Xiaomi phân phối tại Việt Nam chỉ có Dijuo thôi ngày xưa có FPT nhưng mà bây giờ thì gần như không còn những điện thoại mới nào FPT nữa có lẽ là Dijuo đã độc quyền rồi cái đấy thì mình không biết rõ đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy nhá nó sẽ có là đơn vị phân phối là Dijuo này và bao giờ cũng sẽ có cái tem quy ở đây ICT ấy đó có mã số ở đây à chúng ta nhìn thấy này đó tiếp nữa thì phía dưới này sẽ có thông tin đầy đủ bằng tiếng Việt ví dụ điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 và Note 9 Pro màu trắng này đây modem tên như nào đó đây dãy số đây có lẽ là 3593 này đây nó nó sẽ là là là một cái dãy số gì đó mình cứ nghĩ là email chắc không phải đâu đó nếu in được email đây thì chi tiết quá đấy còn dãy số màu ngoặc này đơn vị nhập khẩu là công ty cổ phần thế giới số đó nó còn đi rùa đấy và địa chỉ này đó các bạn nhìn thấy nhau sản xuất ờ, nhà xuất khẩu là của Xiaomi HK Limited đó đầy đủ thông tin ở dưới này thì bao giờ ấy, chắc chắn một điều là những cái bản chính hãng tại Việt Nam phân phối bởi Lizu nó sẽ phải có tem như này nhá thì hiện tại bây giờ mình nhập khẩu mình chỉ nhập khẩu được của Lizu thôi à mình nhập về bán thì có nhập của Lizu thôi không có bất đơn vị nào khác cả thế khi các bạn đi mua hàng chính hãng thì bao giờ nó cũng sẽ phải có như này phải nguyên siêu và siêu sẽ phải dán trên một cái tem như này đấy các bạn lưu ý nhá đấy thì ở bên này nó sẽ có ví dụ như là trong hộp có những cái gì hay là có những cái um, hướng dẫn sử dụng ở trong này nó sẽ ghi đầy đủ này đó các bạn nhìn thấy phụ kiện trong hộp gồm có pin này, sạc này uh, pin trong máy rồi bảo có trong máy là sạc cáp USB kiểu C này đó, cây tháo sim này ốp lưng này và sách hướng dẫn sử dụng đó tránh nhiệt độ cao phòng cháy nó tất cả các tiêu chuẩn và quy định nó sẽ phải ghi đầy đủ ở đây thì mình lưu một điều nữa để rất là nhiều kênh video mà người ta đã làm mà người ta nói là cái bản Redmi Note 9 Pro này ở phiên bản phân phối ra thị trường Ấn Độ là Redmi Note 9 Pro nhưng về đến Việt Nam mà Redmi Note 9S cái điều đó thì cũng có một phần đúng một phần không đúng rồi các bạn nhé Note 9S là chiếc máy khác hoàn toàn đây này Note 9S nó là một chiếc máy khác hoàn toàn cũng được phân phối bởi DJU luôn đó, các bạn nhìn thấy nhé nhưng nó là một chiếc máy khác hoàn toàn này và Note 9 Pro là một chiếc máy khác đó là các bạn lưu ý là như vậy này Note 9S và Note 9 Pro là một chiếc máy khác hai chiếc máy này thì có cấu hình gần như là tương tự nhau với CPU là Snapdragon 73 720G uh, RAM và bộ nhớ thì tùy phiên bản ví, ví dụ như phiên bản Note 9S là bên mình là RAM là 4GB 164 còn Note 9 Pro là 6GB 128 nó sẽ khác nhau duy nhất ở một điểm như này màn hình giống hệt nhau nhé khác nhau duy nhất một điểm như này đó là con Note 9 Pro nó sẽ sử, sử dụng bộ camera 4 camera trong đó camera chính là 64 megapixel còn con Note 9S là nó sẽ là camera chính sẽ chỉ là 48 thôi nó chỉ khác nhau duy nhất như thế thôi và Note 9S nó sẽ rẻ hơn đó thế nên các bạn không nên nhầm lẫn giữa hai phiên bản này nhé đó à, mình bỏ con này bên bên bởi vì là bạn đã hỏi nó chim thì mình chỉ làm chim thôi con này mình nghĩ chắc chắn là bên trong nó sẽ là tương tự chứ nó không khác gì nhiều đâu đó bên trong chắc là tương tự thôi bây giờ mình sẽ mở hộp xem bên trong nó chín chính hãng nó sẽ như thế nào các bạn cứ xem cái clip này của mình và chuẩn như thế thì các bạn lấy nhá đó thì cái siêu này ấy, nó chỉ là siêu đi lông bình thường thôi nó đóng lại thoải mái đóng lại rất dễ luôn đó, các bạn lưu ý mình như vậy nhưng bao giờ ấy, nó cũng phải có tem ở trên này đó mình sẽ hy sinh một cái này mình bóc cho các bạn xem luôn nhé đây Đấy, bao giờ nó sẽ có một cái tem mà nó dán ở bên ngoài như này Đấy, tem của nhà phân phối uh, đi du các bạn lưu ý như vậy Đấy, bên trong thì nó sẽ như thế nào nhá Đấy, mở ra đầu tiên này Đấy, mở ra đầu tiên nó sẽ là một cái nắp ở phía trên này nữa thì bên trong này nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng ốp lưng cũng như là thẻ bảo hành này nó sẽ nằm ở bên này đấy tiếp nữa dưới nó sẽ là máy nhá đây các bạn lưu ý này máy nó sẽ được trong siêu rất là cẩn thận như thế này đó sẽ đựng trong siêu rất là cẩn thận như này các bạn lưu ý nhá đây một trong cái túi siêu như này đầy đủ các tem luôn phía bên trên cái siêu này nó sẽ in là bằng tiếng Anh đấy nhá chúng ta có thể nhìn thấy tên là Redmi Note 9 Pro này camera 64 ờ, megapixel IE 4 camera đó nó nhìn thấy nhá dòng điện sạc nhanh là 30W đó nó tặng theo cái củ sạc nhanh 30W ấy hay là hỗ trợ sạc nhanh 30W thì tí mình xem lại củ sạc tiếp CPU là Snapdragon 720G đó tiến trình là 8 nanomet đấy với hiệu năng tiết kiệm điện cao màn hình là 6 6,67 inch Full HD cộng đó, đốt display là cái gì thì mình không rõ bởi vì mình không phải là chuyên gia review đúng không mình chỉ hướng dẫn các bạn cách mua thôi đây củ sạc của nó đây đây nó sẽ là một củ sạc nhanh rất là to ở đây đây các bạn nhìn nhá rất là to luôn và cái tên sạc nó có modem là diz 11 ez các bạn lưu ý như vậy này đây là sạc 33W mắc luôn đúng là theo như quảng cáo là nó sẽ tặng theo một cái sạc như vậy đây các bạn nhìn nhé nó sẽ là một củ sạc nhanh 33W luôn nó còn nó còn nó còn khủng hơn là củ sạc của một chiếc Xiaomi Mi 9 Mi 9 là 27W thôi như này củ sạc 33W này và bao giờ các bạn lưu ý này bao giờ là tiêu chuẩn của Việt Nam ấy tiêu chuẩn sạc của Việt Nam các bạn cũng biết đấy ở Việt Nam thì thực ra là thiết bị ổ cắm nhà các bạn nó là đa năng rồi nó có rất là nhiều chân cắm chân tròn chân ba chân này chân gì đa năng rồi nhưng thực tế từ trước nay quy định điện của Việt Nam ổ cắm nó chỉ là hai chân tròn như này thôi Ờ, nếu các bạn uh, cứ để ý kỹ những thiết bị điện của nhà mình mà những cái thiết bị mà chuẩn chính hãng tại Việt Nam được phân phối nhá mà được phân phối chính hãng cho Việt Nam ấy thì bao giờ chân sạc cũng là chân tròn như thế này còn ví dụ như một số thiết bị điện mà chân dẹp thì thường thường nó sẽ là nhập khẩu từ Trung Quốc hay là từ Mỹ hay là từ Nhật Bản thì nó sẽ là chân chân hai chân dẹp hay là ba chân thì chỉ có nhập khẩu tại Anh này, hay là tại uh, Ờ, Hồng Kông còn nếu mà ví dụ như thiết bị điện mà hai chân mà nó chéo chéo nhau ấy, thì bao giờ là úc bởi vì người ta có quy định chung rồi ở Hàn Quốc và Việt Nam nó sẽ dùng chân này nếu các bạn sang Hàn Quốc nó chỉ có chân tròn như này thôi chứ nó không có nhiều chân như ở Việt Nam đâu bởi vì ở Việt Nam hiện tại bây giờ rất nhiều thiết bị điện được sách tay nước ngoài về và rất là nhiều công ty người ta nhập khẩu thiết bị đó ở nước ngoài và dùng cái tiêu chuẩn điện đó về Việt Nam thành ra là thiết bị điện bây giờ Việt Nam là đa năng rồi nhưng bao giờ củ sạc chính hãng Việt Nam nó sẽ là chân như này nhé nếu trong trường hợp mà bóc ra và chân dẹp thì không phải chính hãng Việt Nam đâu các bạn nhé Đấy, bao giờ chính hãng tại Việt Nam ấy được phân phối tại Việt Nam thì bao giờ sẽ là chân tròn như này này đó một sợi cáp usb thì cũng giống như là là sợi cáp của những chiếc máy um, cao cấp khác của Xiaomi thôi đó, thì bao giờ chân nó sẽ không còn là màu trắng giống như chiếc K20 ngày trước nữa hay là chiếc K30 đó mà sẽ là chân màu uh, da cam như này các bạn nhé đó và chân da cam rồi nếu mà chân màu trắng thì không chuẩn đâu đó, các bạn lưu ý à, bao giờ chân bên trong sẽ là màu da cam này hai đầu màu da cam này đó thì các bạn biết là đây là công nghệ sạc rất là mới luôn nó chứ không phải chân chân màu trắng đâu như ở chiếc K20 hay là chiếc K30 5G mà bảo sách tay ấy, sẽ là chân màu trắng các bạn lưu ý như vậy nhá đó còn bên trong cái túi này xem nó sẽ là như nào này đây bên trong cái túi này nó sẽ có rất là nhiều sách hướng dẫn dụng luôn như các bản Trung Quốc nó chỉ có một cuốn sách hướng dẫn dụng nhỏ, nhỏ thôi và một cái thẻ bảo hành thôi nhưng mà bản quốc tế thì bao giờ sẽ có một cuốn sách là dày như này đây các bạn nhớ nhá rất là nhiều loại ngôn ngữ luôn và mình cũng chưa thử tìm hiểu xem là nó có tiếng Việt hay không nhưng mà mình nghĩ là hy vọng là nó có bởi vì là thị trường Việt Nam là thị trường lớn mà đúng không như những chiếc máy của những cái thương hiệu nổi tiếng như Samsung cái thứ là chắc chắn nó có rồi đấy còn không biết là Xiaomi có hay không đấy rất là nhiều ngôn ngữ này đó tìm thử xem có tiếng Việt không nhá à, tiếng nga này hình như là chưa thấy tiếng việt đâu đây thằng xem ô này xem nó có cái tiếng việt không nhỉ hình như là không có tiếng việt các bạn không có vn rất là tiếc cái việc này lẽ là xiaomi không phải thấy việt nam là thị trường lớn nó phải cho tiếng việt vào chứ nhỉ làm tủi thân vãi cho cái đó thì mình bán bao nhiêu Xiaomi luôn người Việt anh em chúng ta cũng dùng rất là nhiều Xiaomi luôn mà cuốn sách sử dụng quốc tế này nó không có tiếng Việt Đấy, toàn những tiếng ở châu Âu thôi toàn những ngôn ngữ ở châu Âu thôi đến tiếng Thái nhưng không có sao đó không có tiếng Việt à đây này nó có nội dung thế là mình lười mình cứ lập gì tiếng Anh này tiếng Pháp này Italy này uh, tây chắc Tây Ban Nha Đức này um, New, New Zealand cái nói chung rất là nhiều ngôn ngữ này Bồ Đào Nha nói chung là rất là nhiều ngôn ngữ ở châu Âu thôi chứ không có ngôn ngữ ở châu Á đó, đây là một ừ, một cuốn khác một cuốn khác đó không có thẻ bài hỏi bên trong như bên ngoài kia mà chỉ có thêm một ốp lưng thôi thì sản phẩm này nó theo một ốp lưng à, silicon trong suốt nhá theo một lưng silicon trong suốt này đó đó thì đấy mình sẽ tiếp tục quan sát kỹ hơn về máy nhá bây giờ mình sẽ thử lấy cái máy ra xem nào bóc từ đâu nhỉ? à, bóc từ đây đây mình sẽ kỹ hơn về máy nhá đây này nó sẽ là một cái túi dán như này, này các bạn này đó một cái túi dán như này này đây lật ra các bạn nhìn thấy nhá không có một tí vân tay này này đó bóc như thế mới chuẩn nhá lật tiếp này này đây đừng sau đừng sau của những chiếc Xiaomi xuất trong thị trường quốc tế bao giờ cũng sẽ được in rất là chi tiết và bằng tiếng Anh như này nếu là bản sách tay ấy, thì nó sẽ mất cái dòng này mà nó chỉ có chữ mỗi chữ Redmi thôi và bên dưới sẽ không có gì cả và các bạn nhìn thấy nhá Make in China này nó tên model là gì và sản xuất tại đâu này nó ghi đủ là và một số tiêu chuẩn như là có hỏng thì đừng có vứt thùng rác nha bởi vì là cái sản phẩm ờ, rác thải nguy hiểm này đó tiêu chuẩn điện đó hay như nào ở châu Âu đấy nó ghi đây và trên này bao giờ sẽ ghi rất là chi tiết là bằng tiếng Anh này có email này có email 2 này có số serial number này có dung lượng 128 GB này và có công ty sản xuất luôn à, các bạn nhìn thấy không có công ty sản xuất và địa chỉ công ty sản xuất luôn đấy bằng tiếng anh hết đó là bản quốc tế và bản uh, uh, chính hãng tại Việt Nam cũng nó sẽ phải như thế bên trên này này nó có sẽ có camera như này ví dụ như là 64 megapixel của camera này thì uh, mình nhớ không nhầm là bản sách tay nó sẽ không, không in cái này đâu nhé. bản sách tay thì nội địa Trung Quốc này, nó sẽ không có chữ này nếu mà bản Ấn Độ thì nó sẽ tương tự như này bởi vì Ấn Độ nó cũng sẽ là tiếng Anh Đấy, nhưng mà bản sách tay thì Trung Quốc nó sẽ không có in những cái này Đấy, bỏ cái này đi này và không cái này à, các bạn lưu ý như vậy ờ, khi mà mua ấy, nó không có thì uh, chắc chắn một điều đấy nó là bản sách tay hoặc là nếu mà không phải sách tay Trung Quốc ấy, thì nó là bản dựng đó các bạn lưu ý như vậy đó, thì bóc ra nhá và bao giờ bản quốc tế chuẩn hay là bản chính hãng chuẩn ấy mở lên không có hiện chữ unlock ở đây không hiện chữ unlock ở đây nhá đây, và khởi động lên bao giờ sẽ có đa ngôn ngữ luôn nó sẽ có đa ngôn ngữ luôn đó các bạn lưu ý như vậy nhá đây, bạn nhìn nhá và tất nhiên rồi đã là máy mua lần đầu ấy, thì nó sẽ khởi động rất là lâu nó sẽ mất tầm khoảng 30 giây đến một phút thì nó mới lên được màn hình chính đó là cái điều chắc chắn đó các bạn nhìn nhá này, này rất là nhiều ngôn ngữ này đó nhìn thấy không đó rất là nhiều ngôn ngữ luôn đó sẽ là ROM quốc tế luôn chứ còn hiện chữ unlock ở dưới này chắc chắn là đó là cái bản thị trường nội địa Trung Quốc và được unlock được cài và được đóng lại siêu cho các bạn đó đấy đó chỉ là đơn giản thì kinh nghiệm để các bạn mua một chiếc máy quốc tế chuẩn thôi đó các bạn nào nhờ mình làm clip này thì bạn xem clip này nhá và xem clip này bạn cứ làm cứ đi mua máy và cứ theo mình thôi chắc chắn một điều đó là bản chính hãng bao giờ nó sẽ có tiếng anh luôn và tiếng việt luôn thế nên là khi mà các bạn đi mua ở trên mạng mà người ta bảo là phải bóc ra cái đặt thì không cần các bạn cứ bỏ để nguyên siêu và chuyển cho các bạn để xem là có chuẩn hay không bởi vì là nguyên siêu thì rất là dễ bởi vì đóng lại túi lông này không khó nhưng có cái tem này mới là khó nhá ok là cái tem này nó không có dấu đỏ hay không có gì để phân biệt cả nhưng cứ phải có thì mới là chuẩn đúng không đó là tem của đơn vị nhập khẩu đi du á thì mới là chuẩn và bóc ra bên trong như tương tự mình bóc này củ sạc 30W ok chưa củ sạc 30W là rất là to rất là khoảng hầm hầm hố này 33W chân tai si cổng màu da cam đó mà chính 9 Pro chuẩn chính hãng ok nhá còn bản sách tay như nào ấy thì thực ra là mình cũng chưa được cầm chính xác là trên tay đâu thế nên là bạn nào đã cầm trên tay và biết ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới để cho anh em chúng ta cùng biết để cùng cùng cùng cùng có kinh nghiệm để chọn được một chiếc máy chuẩn và nếu mà các bạn thấy clip này của mình hay ấy, thì các bạn à, cho mình một like nhá và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem các bạn cứ subscribe kênh youtube đi mình sẽ có rất nhiều clip để hướng dẫn các bạn chọn mua được những chiếc máy chuẩn cũng như là nếu mà các bạn muốn mua máy ấy, thì các bạn có thể liên hệ bên mình nhé số điện thoại là 025 652 6789 hoặc đến địa chỉ bên mình là 170 lành chay website mình là bạn bạn vn đấy bên mình có ship COD toàn quốc cho các bạn nên các bạn hoàn toàn yên tâm những chiếc máy mình chuyển đi mình sẽ để nguyên siêu có bất cứ vấn đề gì đó thì mình sẽ chịu trách nhiệm cho anh em nhá mình mua bảo hiểm hết rồi ok cảm ơn anh em xem clip chào tạm biệt anh em